I'll drink you ngày không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa phật ở trên kia cao quá mãi mãi không độ tới nàng vang dầm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phú vàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề phật ở trên để chẳng muốn nở hoa phật ở trên kia 想。 远远。 别让我。 thuyền kia cao quá mãi mãi không đổ tới nàng vạn dặm tương tư vì ấy tiếng mõ vang lên vũ vàng chuông phật ở trên kia 我愿。